Qua rồi thời phải từ chối thẻ American Express, thanh toán tiền mặt phiền phức mất thời gian, sử dụng máy quẹt thẻ viết tin Vietinbank. Chỉ một chạm chấp nhận ngay thẻ American Express giúp mọi giao dịch trở nên dễ dàng hơn. Thêm phương thức thanh toán, thêm hàng ngàn khách hàng thân thiết. Để niềm vui của khách hàng không bao giờ bị giới hạn. Thu hút khách hàng, tăng doanh thu khủng, không cần nhiều nhân viên, giảm tối đa chi phí quản lý. Nhanh chóng, chính xác, an toàn giảm rủi ro khi phải kiểm đếm bằng tiền mặt. Có máy quẹt thẻ Vietinbank, thanh toán dễ dàng hơn và cuộc sống của bạn cũng vậy. Quẹt Amex thật nhanh tại Post Vietinbank. Vietinbank chấp nhận thanh toán thẻ American Express. Hãy trở thành đơn vị chấp nhận thẻ của Vietinbank với hàng ngàn tiện ích hấp dẫn.